tình dối anh đừng lo em tự biết trách nhiệm với anh em sẽ luôn bên anh cho dù thế nào vợ chúng ta sẽ mãi chung một mái em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lấy anh trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai thì chồng yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chỉ sánh bằng chồng ơi em sẽ cố ngày sức để bảo vệ lấy anh trong tương lai con chúng ta cho dù gái trai thì chồng yêu ơi hạnh phúc ấy chẳng chỉ dành bạn